quan soi hạ cõi phàm bồ đề hành sự độ chúng sinh chấn hưng đại việt truyền pháp bồ tát giáng sinh hạ cõi phàm làm bồ đề đạo bảo vệ chúng sinh tạo duyên cứu khổ phật pháp phổ độ giác ngộ muôn dân trần nhân tông dẹp giặc nguyên mông đại việt oai hùng phật ngợi ca trần nhân tông bồ tát giáng sinh hạ cõi phàm làm mô đề đạo bảo vệ chúng sinh tạo duyên cứu khổ phật pháp phổ độ giác ngộ muôn dân trần nhân tông dẹp giặc nguyên mông đại việt oai hùng theo bước phật tổ rời bỏ hoàng cung núi rừng làm nhà hành hạnh đầu